Bao giờ đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cạn công tìm thấy cha là bài thơ tiên tri nổi tiếng của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sự việc đá nổi tưởng chừng là điều vô lý nhưng hiện nay nó đã xuất hiện ở rất nhiều nơi, khiến người khác không khỏi giật mình khi nhớ đến lời tiên tri này. Vậy cụ thể bài thơ này ám chỉ điều gì? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bài thơ tiên tri đầy đủ của Trạng Trình, Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau. Bao giờ đá nổi lông chìm, đồng khô hồ cản con tìm thấy cha. 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Bài tiên tri này có 4 câu thơ, nhìn vào ý tứ bề mặt thì có thể thấy câu đầu tiên là chỉ ra mốc thời gian xảy ra kiếp nạn, lúc đó sẽ có dị tượng đá nổi, lông chìm báo hiệu. Tiếp theo câu thứ hai là ý chỉ thiên tai nhân họa. Và hai câu cuối cùng đề cập đến hậu quả sau tai kiếp, số người sống sót vô cùng ít ỏi, từ lúc bài thơ được lưu truyền thì không ai biết khi nào thời kỳ đại kiếp nạn này sẽ đến, bởi vì dị tượng đá nổi lông chìm là sự việc khó có khả năng xảy ra, trái với bình thường, cho nên có người lý giải thế này, lý giải thế kia nhưng rốt cuộc cũng không thể nói rõ ràng. Cho đến khi những năm gần đây hiện tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi ở Việt Nam thì người ta mới giật mình. Dị tượng đá nổi xuất hiện nhiều nơi. Đầu năm 2021, thông tin về hai hòn đá có thể nổi trên mặt nước ở chùa Sông Rong, sắp Trăng khiến nhiều người xôn xao. Nhiều báo chí trong nước cũng đưa tin về hiện tượng này, theo đó mỗi hòn đá nặng 4,2 kg được đặt trang trọng bên trong ngôi chùa. Theo báo Dân Trí, khi phóng viên hỏi về thông tin đá nổi trong nước, thì người trụ trì chùa đã cho phép vị phóng viên này kiểm chứng. Kết quả khi nhấn mạnh hai hòn đá xuống tận đáy rồi, nhưng vừa buông tay ra thì nó ngay lập tức từ từ nổi lên trên mặt nước làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy, hòn đá không thể chìm. Một trường hợp khác là vào năm 2012, người dân tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang phát hiện một viên đá có trọng lượng 16 kg trên bờ kinh thuộc phần đất của ông Lê Văn Sách, ngụ ấp Bình Đức. Tuy nhiên, khi đem xuống nước viên đá lại không chìm mà nổi lên mặt nước, theo Việt Nam Net. Ở Long An cũng có đá nổi xuất hiện. Theo Việt Nam Net chiếu ngày 13 tháng 1 năm 2018, anh Bùi Văn Hòa nhà ở sát bờ kênh nước mặn, ấp chợ, xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, Long An phát hiện một tảng đá nổi lình bình trên mặt nước, ước chừng nặng khoảng hơn 600 kg. Lý giải khoa học và nghi vấn chưa thể giải đáp Các nhà khoa học cho rằng loại đá có thể nổi trên mặt nước thông thường là đá bọt thuộc dạng khoáng thạch, vì có cấu trúc đặc biệt nên nó có khả năng nổi trên mặt nước. Cụ thể bên trong loại đá này có rất nhiều bong bóng khí, giúp giảm khối lượng riêng và tăng sức nổi cho chúng. Loại đá này được hình thành khi núi lửa phun trào trên mặt đất hoặc dưới nước. Nham thạch nóng chảy gặp nước liền bị đông cứng lại rất nhanh, nên có thể giữ lại nhiều bóng khí bên trong. Loại bóng khí này có kích thước tương đối lớn và được kết nối với nhau giúp nước không thể ngấm vào bên trong và giữ cho hòn đá không chìm. Nhưng tại sao trước đây loại đá này không xuất hiện hoặc không được ghi chép lại, mà cho đến mấy năm gần đây mới lần được xuất hiện thì các chuyên gia chưa có đáp án rõ ràng. Một điều khá trùng hợp là trong lời tiên tri cách đây 400 năm trước của Trạng Trình thì hiện tượng này chính là dấu hiệu báo trước cho đại tai kiếp sắp xảy ra. Ngày nay, tuy không có chiến tranh nhưng cũng không thể gọi là Thái Bình khi đại dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, chưa có dấu hiệu kết thúc cũng chưa có thuốc đặc trị. Thời tiết thiên tai nhân họa vô cùng khắc nghiệt, quy mô mỗi lúc mỗi lớn. Thế giới hỗn loạn đấu đá chính trị liên miên. Đạo đức xuống cấp, lòng người băng lạnh khiến cho tình thế càng khó kiểm soát. Lẽ nào phải 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra Thái Bình hay sao? Hé mở thánh nhân mang sứ mệnh cứu độ nhân loại thời mặt kiếp qua các lời tiên tri. Trong nhiều lời tiên tri lớn trên thế giới từ xưa đến nay đều ghi rõ ràng rằng Tương lai khi đến thời tận thế, tại phương Đông sẽ xuất hiện một vị thánh nhân cứu thế độ nhân. Sự xuất sinh của Ngài sẽ cứu vạn thế giới, khôi phục chân lý, mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng trong lịch sử. Thánh nhân trong miêu tả của Nostradamus Nhiều bài thơ trong cuốn các thế kỷ của nhà tiên tri người Pháp thế kỷ 16 Nostradamus đều đề cập rằng trong lịch sử sẽ xuất hiện một người phương Đông không giống như người thường. Trong tương lai, ngày ấy sẽ mang đến những thay đổi cho toàn thế giới. Trong bài thơ số 29 của kỷ thứ hai, Nostradamus viết Một người phương Đông rời quê hương của mình, vượt qua Appennini, một dãy núi ở Italy, đến Pháp. Ngày ấy sẽ băng qua bầu trời, đại dương và băng tuyết, sử dụng cây trượng thần của mình để thức tỉnh thế nhân. Trong bài thơ số 75 của kỷ thứ 10, ông viết Ngài ấy ở lại châu Âu trong một thời gian dài mà không thể trở về, Ngài ấy sẽ còn trở lại châu Á. Từ Hemet, con của thần Dớt, trong thần thoại Hy Lạp, vĩ đại, Ngài sẽ vượt qua tất cả các vị vương của phương Đông. Hai bài thơ này đều nói về cùng một người, một vị thánh từ phương Đông sẽ đi đến phương Tây và lưu lại đó một thời gian, nhưng sẽ trở lại phương Đông trong tương lai. Hơn nữa uy danh của Ngài sẽ vượt qua tất cả các vị vương trong lịch sử phương Đông, Hermes là một sứ giả trong thần thoại Hy Lạp, tay cầm trượng thần có pháp lực cao thâm, có thể tức khắc đánh thức con người thế gian đang mê ngủ, cũng có nghĩa là vị thánh phương đông này sẽ thông qua sức mạnh của trượng thần để đánh thức thế nhân. Nostradamus cũng viết trong bài thơ thứ 49 của kỷ ba rằng Trải qua hơn 500 năm, nhân loại nếu chú ý đến sự tồn tại của vị thánh này thì sẽ là niềm vinh dự của thời đại đó. Sự chỉ dẫn vĩ đại sẽ diễn ra trong tức khắc những người cùng thế kỷ đó sẽ vô cùng mãn nguyện. Nostradamus sinh năm 1503 sau công nguyên, vậy 500 năm sau mà ông nói chính là thời đại mà chúng ta đang sống, cũng chính là nói nhân loại ở thời đại này không phân biệt Đông Tây đều sẽ nhận được khải thị tâm linh và sự hài lòng vĩ đại từ một vị thánh nhân. Nostradamus viết trong bài thơ thứ 266 của kỷ ba rằng các trường phái triết học mới thịnh hành sẽ không xem trọng sinh tử, tiền bạc, của cải và danh tiếng. Đế quốc tà ác không thể ngăn được đám đông reo hò và người hưởng ứng. Ở bài thơ 296 của kỷ Ba viết, luật pháp mới điều chỉnh vùng đất mới xung quanh Syria, Do Thái và Palestine. Đế quốc manh rợ sắp sụp đổ, thế kỷ của mặt trời đang đến. Hai bài thơ này là nói, vị thánh phương đông này dường như dẫn dắt một loại tín ngưỡng thần thánh nào đó và sẽ đem đến một triết lý mới từ đó hướng dẫn nhân loại nhận thức lại mới về vũ trụ và bản ngã của con người. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông và những triết lý mới sẽ khai sáng ra một nền văn minh mới. Thế kỷ của mặt trời là một biểu tượng, có nghĩa là nhân dân sống an cư lạc nghiệp nên đón một thời đại hoàng kim mới. Từ các bài thơ khác trong các thế kỷ cho thấy, Nostradamus dùng từ Thánh nhân mới, thánh ngôn, thánh tâm, thánh tính để miêu tả về vị Thánh Phương Đông này. Qua cách dùng từ có thể thấy được vị Thánh Phương Đông mà Nostradamus mô tả vô cùng thần thánh. Thánh nhân qua miêu tả của Ega Case, nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ. Ega Case được nhiều người biết đến với tên gọi nhà tiên tri mũ gật. Ông bắt đầu đưa ra những lời tiên tri vào thế kỷ 20 cho đến khi qua đời. Trong gần nửa thế kỷ, ông đã chữa bệnh và cung cấp các sáng kiến trị bệnh miễn phí cho mọi người. Việc điều trị của Ega Kasei đều được thực hiện trong trạng thái đang ngủ. Kasei trong khi ngủ có khả năng nhìn thấy các không gian khác, các hình ảnh thời không khác liên tục triển hiện trước mắt ông. Vì vậy, để thế nhân hiểu được bí ẩn của sinh mệnh và nhân quả luân hồi, mở ra cánh cửa xuyên thời gian và không gian, Kasei cũng dự đoán nhiều sự kiện trọng đại trong thế kỷ 20. Một trong số những lời tiên tri về Trung Quốc gây chấn động thế giới vào thời điểm đó là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ trở thành cái nôi của cơ đốc giáo và mọi người ở đó sẽ ứng dụng tư tưởng cơ đốc giáo vào cuộc sống. Đầu tiên chúng ta hãy giải nghĩa từ cơ đốc giáo Christianity, gốc của từ này là Christ, tiếng Do Thái là Messiah, tiếng Anh là Messiah, cũng chính là đứng cứu thế Messiah. Mà cái nôi là một hình ảnh ẩn dụ cho sự sống sinh mệnh mới. Vì vậy, còn có một cách giải thích khác đó là vùng đất Trung Quốc sẽ ra đời một loại tín ngưỡng mới do đứng cứu thế đem tới. Cách giải thích này thực sự tương ứng với tuyên bố của Kasey. Ông cũng dự đoán đứng cứu thế sẽ trở lại sau khi kết thúc thời kỳ điều chỉnh lại pháp lý của nhân loại, sau đó chính nghĩa sẽ luôn tồn tại trên thế gian. Nói cách khác, sau khi kết thúc trận chiến thiện ác, những người hành thiện tích đức được lưu lại sẽ bước vào một kỷ nguyên mới. Thánh nhân qua tiên đoán của Jin đi sớm, Sớn là nữ tiên tri thiên tài người Mỹ hồi thế kỷ 20. Bà đã giúp nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ, những người nổi tiếng xã hội và các chính trị gia trên khắp thế giới dự đoán về tương lai, trong đó bao gồm Tổng thống Franklin D. Roosevelt của Hoa Kỳ và Thủ tướng Winston Churchill của Anh. Những dự đoán đáng kinh ngạc của Sớn còn bao gồm Hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông, từ Đông sang Tây, thần sẽ lại đến, Hậu duệ của loài người được sinh ra ở phương Đông, hy vọng cứu vãn nhân loại nằm ở phía Đông, phương Tây chỉ đại diện cho sự kết thúc mọi thứ. Hiện tại có vẻ như Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu đi xuống dốc. Jin đi sớm còn nhìn thấy và tiên tri về các nhà lãnh đạo tôn giáo của nhân loại trong tương lai. Bà dự đoán rằng một vị thánh nhân sẽ được sinh ra tại một nơi nào đó ở phương Đông. Ngài sẽ thay đổi hoàn toàn thế giới này, dưới giáo lý của Ngài nhân loại sẽ đoàn kết yêu thương lẫn nhau, đây sẽ là sự thành lập một thế giới cơ đốc mới. Ngài sẽ truyền bá trí huệ của Thượng Đế cho mọi người, dung hợp mọi giáo phái và giáo lý với nhau. Vào đầu thế kỷ 21, nhân loại sẽ bắt đầu cảm nhận được sức mạnh vĩ đại của Ngài. 10 năm sau đó, thế giới sẽ có một diện mạo mới và dần dần bước vào cuộc chiến, cuộc chiến chính tà để hóa giải thảm họa và mở ra kỷ nguyên mới. Lễ phục sinh chứa tiên tri về vị thánh nhân Thật trùng hợp là lễ Phục sinh Easter, một ngày lễ quan trọng ở phương Tây, là một ngày để tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giuse, cũng là ngày đón mừng thần đến thế gian, đại biểu cho ý nghĩa của sinh mệnh mới, ra đời và tái sinh. Ngoài ra, lễ phục sinh Easter trong tiếng Anh được phiên dịch là người đến từ phương Đông, do vậy lễ phục sinh có thể là một lời tiên tri khác do thần sắp đặt. Sự trở lại của vị thần tương lai Lời giải về sự phục sinh của vị thần này sẽ được giải đáp ở phương Đông. Một người đến từ phương Đông sẽ mang một thế giới tươi đẹp và thịnh vượng như mùa xuân trở lại trái đất. Chúng ta hãy cùng xem những lời tiên tri của phương Đông nói thế nào nhé. Thánh nhân được tiên đoán trong dự ngôn phương Đông. Cách Am Di Lục là cuốn sách tiên tri do học giả năm xưa cổ truyền lại từ thế kỷ 16 tại Triều Tiên, nay thuộc Hàn Quốc. Khi còn niên thiếu, ông đã đến núi Kim Cương và tình cờ gặp một vị thần nhân, Tương truyền cách am di lục là do một vị thần nhân ở núi Kim Cương ghi lại từng câu từng chữ, còn năm sư cổ đặt tên cuốn sách là Cách Am, người xưa gọi là Cách Am Di Lục. Trong dự ngôn Cách Am Di Lục viết, không nghi ngờ gì, phương Đông xuất hiện thiên thánh. Nếu người phương Đông không biết thánh thì người phương Tây Anh Mỹ sẽ biết đến thánh nhân hơn. Nếu cả phương Đông và phương Tây đều không biết đến thánh nhân này, thì chúng sinh làm sao được cứu đây? Kinh Ngũ Công trong Phật gia có từ hôn 1.000 năm viết, năm mặt kiếp càng thêm kinh thiên động địa. Thánh nhân Minh Vương sẽ thay đổi trời đất. Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh nằm trong bộ kinh sách Đạo Tạng có viết Thái Thượng Đạo Quân trong những năm cuối thời Tây Tấn đã ghi lại những lời tiên đoán của đạo sĩ Kim Đàn tại núi Mã Tích, nói rõ về sự kết thúc của giai đoạn lịch sử này. Khi mặt thế tận kiếp thì thánh nhân sẽ làm sống lại trời đất, trong mã tiền khóa của Gia Cát Lượng cũng tiên đoán thời điểm mà thánh nhân cứu chúng sinh, đó là vào tình huống tận cùng nhất của sinh mệnh. Trong bài thứ 12 có nói, ánh sáng hồi sinh chiếu rọi nơi tối tăm, trải qua ma nạn to lớn nhân loại tiến vào thời Thái Bình thịnh thế. Khi chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh bại hoại nhất thì cũng chính là lúc thánh nhân xuất hiện cải biến mọi thứ tốt đẹp lên. Trong thôi bối đồ dự ngôn thời nhà đường cũng để lại lời tiên tri về thánh nhân hình thứ 59 có viết Một người vì hạnh phúc của thế giới rút thẻ tre từ trong ống, đỏ vàng trắng đen không phân biệt, Đông Nam Tây Bắc đều hòa thuận. Đoạn này miêu tả một thánh nhân mang đến hạnh phúc cho thế giới, không phân biệt màu da mà cứu độ thế nhân, đem đến cảnh tượng thế giới đại đồng hòa thuận thịnh thế. Trong hình thứ 44 có viết, Trung Quốc lúc ấy có thánh nhân, không phải hào kiệt nhưng có thể thành công, các nước bốn phương đều dịch tác phẩm của Ngài viết, xưng Ngài là sứ giả từ bầu trời, cuối cùng thế giới vượt qua kiếp nạn nghênh đóng thịnh thế. Hình thứ 47 viết, người tái tạo càng khôn không phải là vua, cũng không phải hoàng đế, mà là thánh nhân đến từ nhân gian. Không phải hoàng gia cũng không phải quan chức nhưng thánh nhân hiểu rõ văn hóa truyền thống. Lý niệm của Ngài được mọi người tán thành, Cuốn Thiêu Bính Ca còn gọi là Đế Sư Vấn Đáp Ca của Lưu Bá Ôn, thời nhà Minh cũng dự đoán rằng khi nhân loại bước vào thời kỳ cuối cùng thì vị thánh đến từ phương Đông sẽ xuất hiện. Trong sách có viết đoạn Hoàng đế Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn đối đáp. Hoàng đế, đào thời mặt thế ai sẽ truyền? Ôn nói, có thơ làm chứng, không tướng tăng cũng không tướng đạo, đôi mũ lông cừu nặng bốn lạng, ý muốn nói kiểu tóc của con người hiện đại, chân Phật không ở trong tự viện, vị ấy là Di Lặc Nguyên Giáo Đầu, Nguyên Giáo Đầu, nguồn gốc của vạn pháp, căn bản của tất cả. Hoàng đế, Di Lặc giáng phàm ở nơi nào? Ông nói, nghe thần nói đây, giáo chủ tương lai hạ phàm, không vào tể phủ như quan viên, không làm thái tử trong hoàng cung, không ở tu viện và đạo viện, sinh vào nhà của thường dân, đem vàng rải khắp Yến Nam, Triệu Bắc, có nghĩa là vị Phật tương lai lúc hạ phàm sẽ không phải là một thái tử, mà sinh ra trong gia đình bá tánh bình thường, đem chính pháp của vũ trụ sáng như vàng rồng lan truyền khắp thế gian. Hôm nay chúng ta đã nói về rất nhiều lời tiên tri từ cổ chí kim. Tất cả đều chỉ ra rằng, vào lúc nhân loại mặc kiếp mặc thế thì một vị Thánh Phương Đông sẽ xuất hiện truyền ánh sáng và khải thị dẫn đường cho nhân loại. Hy vọng kiếp này chúng ta sẽ may mắn gặp được vị Thánh này để được cứu độ bước sang một kỷ nguyên mới tươi đẹp,